Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa chỉ cùng một mình Chúa thôi và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới Tẩy sạch tội lỗi tôi Thì tôi sẽ được tinh sạch Cầu Chúa hãy rửa tôi Thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy Được khoái lạc Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi Và xóa hết thảy sự gian ác tôi Đức Chúa Trời ơi Xin hãy dựng nên trong tôi Một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi thanh linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương đức chúa trời ơi lòng đau thương thống hối chúa không khinh dễ đâu cầu xin chúa hãy làm lành cho siôn tùy ý tốt ngài hãy xây cất các vách tường của jerusalem bây giờ chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình của lễ thiêu và các con sinh dân chọn bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của chúa chương 13 Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Banaba, Simeon gọi là Nije, Lucius người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Sao Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiên ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Banaba và Sao đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiên ăn và cầu nguyện xong, Môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy sao lơ và Banaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleuci rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Juda, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba Phô rồi, gặp một người Juda kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba Giêsu vốn ở với quan trấn thủ tên là Sejut Phalut là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Banaba và Sauler đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ, Sauler cũng gọi là Phaolô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ thù nghịch cùng cả sự công bình Ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao Này bây giờ tay Chúa giá trên ngươi Ngươi sẽ bị mù không thấy mặt trời trong ít lâu Chính lúc đó có sự mù mịt tối tăm phủ trên người Người xây quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình quan tấn thủ thấy sự đã xảy đến bèn tin lấy làm lạ về đạo Chúa Paulo với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba Phô, sang thành Bẹt Dê trong xứ Pamphili, nhưng giăng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt Dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ BCD, rồi nhằm ngày sa bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng hãy giảng đi. Phaolô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng: Hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Egypto, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng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 nhưng có đấng đến sau ta, ta chẳng xứng đáng mở dây dài ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giêsu này, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng thiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày sa bát. Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết Họ cứ xin Phi Lát giết Ngài đi Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi Thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá Mà chôn trong mã Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại Những kẻ theo Ngài từ xứ Galilee lên thành Jerusalem đã được thấy Ngài lâu ngày và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giêsu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ y như đã chép trong sách thi thiên đoạn thứ hai rằng con là con trai ta ngày nay ta đã sanh con ngài đã làm cho đức chúa giêsu sống lại đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa ấy về điều đó mà ngài đã phán rằng ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng Chúa chẳng cho đấng thánh ngài thấy sự hư nát đâu. Và vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời. Người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em Khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em Lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp môi xe chẳng có thể được xưng công bình Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng Hỡi kẻ hay khinh dễ kia Khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi Vì trong đời các ngươi Ta sẽ làm một việc Nếu có ai thuật lại cho Các ngươi cũng chẳng tin Khi hai người bước ra Chúng xin đến ngày sa bát sau Cũng giảng luận các lời đó Lúc hội đã tan Có nhiều người Juda và người mới theo đại Juda Đi theo Phaolô và Banaba Hai người nói chuyện với họ Và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời Ngày sa bát sau gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Juda thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phaolô nói và mắng nhiếc người. Phaolô và Banaba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: "Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này chúng ta mới xây qua người ngoại." Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân Hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng Ngợi khen đạo Chúa Và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời Đều tin theo Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó Nhưng các người Juda Xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn Anh trong thành, gây sự bắt bớ Phaolô và Banaba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Chương 7 Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm và đã sức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm, sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi. Thì các trưởng tộc của Israel, tức là các quan trưởng và những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân, đều đem dân lễ vật của mình. Vậy, các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Sáu xe cộ hình như cái kiệu và 12 con bò đực, nghĩa là mỗi hai quan trưởng đồng dân một xe cộ và mỗi một người dâng một con bò đực. Họ dâng lễ vật đó trước đền tạm. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng mô se rằng: Hãy thâu nhận các lễ vật của những người này để dùng vào công việc hội mạc và hãy giao cho người Lê-vi, tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình. Vậy, mô se bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực giao cho người Lê-vi. Người giao cho con cháu gạt xôn hai xe cộ và bốn con bò đực tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Merari bốn xe cộ và tám con bò đực tùy theo chức phận của họ. Có Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu kê hát vì họ mắc phần công việc và những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Trong ngày bàn thờ được sức dầu, các quan trưởng dân lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-se rằng, các quan trưởng phải đem lễ vật mình về cuộc khánh thành bàn thờ. Người này thì ngày nay, người kia thì ngày kia. Người dân lễ vật mình ngày đầu là na ha Nahashon, con trai của Aminadab thuộc về chi phái Juda. Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nahashon, con trai Aminadab. Ngày thứ hai, Nathanael, con trai của Sua, quan trưởng Isaka dâng lễ vật mình. Người dân một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nathanael, con trai Sua. Ngày thứ ba, đến quan trưởng của con cháu Sabulon là Eliab, con trai của Helon. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliab, con trai Helon ngày thứ tư đến quan trưởng của con cháu Ruben là Elishu, con trai Shedeo. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Elishu con trai Shedeo ngày thứ năm đến quan trưởng của con cháu Simeon là Shelumien con trai Suri Hadai lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 mươi lơ một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Selumien, con trai Surihadai. Ngày thứ sáu đến quan trưởng của con cháu Gác là Eliasap, con trai Deuen. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliashap, con trai Deuen. Ngày thứ bảy, đến quan trưởng của con cháu Ephraim là Elishama, con trai Amihud. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Elishama, con trai Amihud. Ngày thứ 8, đến quan trưởng của con cháu Manasseh là Gamaliel, con trai Phedasu. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Gamaliel, con trai Phedakshu. Ngày thứ 9 đến quan trưởng của con cháu Benjamin là Abidan, con trai Gideoni. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực, và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Abidan, con trai Gideoni. Ngày thứ 10, đến quan trưởng của con cháu Dan là Ahiese, con trai Amishadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahiese, con trai Amishadai. Ngày thứ 11, đến quan trưởng của con cháu Ase là Phagien, con trai của ốc rang Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Pha Gien, con trai áp-rang. Ngày thứ 12, đến quan trưởng của con cháu Nephtali là Ahira, con trai Enan. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay một cái chén vàng nặng 10 siết lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahira, con trai Enan. Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Israel dân về cuộc khánh thành bàn thờ khi bàn thờ được sức dầu 12 dĩa bạc, 12 chậu bạc, 12 chén vàng Mỗi cái dĩa bạc nặng 130 siết lơ Và mỗi cái chậu bạc nặng 70 siết lơ Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là 2.400 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 10 siết lơ theo siết lơ của nơi thánh Tổng cộng số vàng của chén nặng được 120 siết lơ Tổng cộng số bò đực về của lễ thiêu là 12 con, với 12 con chiên đực, 12 con chiên con giáp năm cùng những của lễ chay cặp theo và 12 con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Tổng cộng số bò đực về của lễ thù ân là 24 con với 60 con chiên đực, 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dân về của khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được sức dầu rồi.